các bạn cắm vào rồi mình cắm vào ổ điện để uh, sử dụng thay cho pin đây pin yếu thì nó tắt này giờ tôi sẽ mở lại để thử lại tính năng này tôi sẽ cắm trực tiếp cái nguồn 3V này vào đầu không phải cái đầu ngồi chờ này thì ờ, do nhân viên của chúng tôi đã gắn lộn đầu rồi nên khi tôi cắm cái nguồn 3V này vào thì nó sẽ tắt lửa đây tôi sẽ để pin để sử dụng ờ, điện yếu nữa tôi sẽ thay thế một pin khác để thử ờ, bếp này lại thì à, cái đầu chờ này thợ à, đã làm à, sai cực nên khi cắm nguồn 3V này nó sẽ bị đỏ mặt nên nó tắt lửa luôn nè thì sau khi quay clip xong thì tôi sẽ nối lại cái đầu chờ bên hông này thì khi nhà về thì các bạn sẽ cắm cái đầu chờ này nè vào cái đầu chờ trên cái cục nguồn 3V này với cái đầu chờ trên bếp này rồi mình cắm vào ổ điện để sử dụng thay cho pin thì các bạn chỉ sử dụng khi mà cúp điện thì các bạn mới à, không được à, không sử dụng được cái nguồn 3V này nữa thì tôi cũng sẽ tặng kèm thêm cho các bạn một cặp pin theo bếp về nè để sử dụng khi cúp điện thì các bạn có thể để à, hai cái cục pin này trực tiếp vào bên trong hộp pin này rồi mình vẫn cắm cái nguồn 3V này vào để sử dụng này khi cúp điện thì ta cũng có pin để sử dụng bếp rồi không có phải lo ngại vấn đề về điện và pin nữa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 thì đối với dòng bếp này á, thì ở phía bếp bên à, phải này nó có cái công tắc rang thì khi ta đè giữ cái phím này lên á, đè giữ khoảng 3 giây thì nó sẽ à, sáng đèn lên và nó sẽ tăng nhiệt độ của cái que cảm biến này thêm lên 300 độ để cho ta rang được những món có nhiệt độ cao á, được kéo dài thời gian thêm một tí nữa nhưng nó cũng sẽ khóa ga thì ở bên à, shop chúng tôi cũng có gắn cái loại công tắc rang